đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ba ba đồng ý nha ba dạ thôi ba nói không có được giờ con lên con hỏi má con đi chứ ừ. ba ba không có thích con tới mấy cái chỗ mà mặc ti mặc tiết mặc bikini đồ bơi đồ biết được tới mấy chỗ đó có bổ ích lợi lộc gì đâu với lại con dù sao con cũng là trai đích tôn của dòng họ thấy không thời bây giờ ừ, nhiễu loạn giới tính dữ lắm lỡ có chuyện gì ba ăn nói sao với tổ tiên dòng họ ba nè con chỉ tới đó với mấy người bạn thân trong lớp con thôi con có vượt quá giới hạn đâu với lại ba thấy không gia đình mình mang tiếng là gia đình hiện đại không lẽ ba cấm con không được đến bữa tiệc của lớp con nó vô lý quá chừng luôn vô lý cái gì mà vô lý ba đã nói rồi không đi là không đi Mày mà đi tao đập gãy giờ à. Ba kỳ cục ghê Con hơn 20 tuổi đầu rồi Chứ đâu phải con nít đâu Lúc nào á ba má cũng bắt con làm này Không cho làm kia Bắt làm nọ Ba nên nhớ Con là Quy Hoàng Chứ không phải Thảo Linh Con của nhà bên kia Ba không cho đi hả À cái thằng này quá Lớn lôi lớn tiếng với ba mẹ hả phải thể hiện quan điểm trước mặt ba là sao vậy hả lúc nào mở miệng ra cũng nói là con lớn rồi hết mà cư xử vậy hỏi thì sao ba không an tâm còn hỏi ba chứ chính ba mẹ lúc nào coi con là con nít hết ba mẹ làm con chán rồi đó con mà chán hả con đi ra ngoài con thuê nhà trọ con ở với bạn con luôn gan quá ha thử đi đi đi ngon đi đi đi thử rồi biết được cao lắm chừng năm ba ngày ờ mà không năm ba ngày đâu hai ngày à quay đầu về cái lợi linh nói năn nỉ ba ba ơi con đói bụng đói bụng quá nấu cơm con ăn nha ba con không thèm con đi luôn á phải không đi luôn nè khoan ờ à, giờ nói không thèm mạnh miệng lắm không thèm phải không ấy cha rớt rớt rớt <laughs> không thèm thì ờ, con lấy tiền rồi mua áo mới không con không thèm không thèm phải không con thèm xấu gì vậy con sợ nó rớt con rớt tôi lụm nè tôi mới lụm đụng tao nè luôn gì <laughs> thôi học đi trễ giờ bây giờ nhưng mà còn cái chuyện mà đi chơi sau 12 giờ là miễn sinh ha ba không là không ba <coughs> nè bánh bèo gì ra đây gì trời đất ơi nè ở bên kia chiến tuyến nước sông không phạm nước giếng đừng chọc tức tôi nha chọc tức đi Trời ơi Tôi xử đẹp cho lúc đó hả nói hả Con trai xử con gái kỳ Ủa xử sao à. Trời mấy người nhìn lại mấy người đi Lớn tòng ngồng rồi già khú đế rồi Đi đâu cũng phải xin phép Không biết nhục hả Unbelievable <laughs> Tránh ra rồi Tránh ra Đường ai Tránh ra tôi đi học Bây giờ có sách hoa không Không Tôi đá một cái là mất khả năng sinh sản liền luôn đó nha Tôi sợ dơ quần trắng rồi nha Đồ chấm bèo à, Cái gì vậy? Có con bướm tôi giúp thôi mà yeah. Anh nói gì? Có con bướm tôi giúp tôi bắt nó Đặt. Ờ được rồi Đã xấu xí rồi Đừng có nghe lén điện thoại của người khác Bỏ đi đời người đó cưng Tôi nghe nào Tôi là bộ À không tôi lấy đồ thiệt chứ bộ Ồ, dảnh lỗ tai làm gì lỗ tai để chân hả bánh bèo đồ chấm bèo ê ê, ê. Ừ. Ôi quảng Phi, Phi, Phi, Phi bỏ ra đi, tới nhà tôi rồi Có gì đâu mà làm cái gì thấy ghê quá vậy nè Shhh. Gì vậy? Bà má tôi ở nhà đó có gì đâu tôi nói với phi phi rồi ba má tôi không cho tôi tới buổi tiệc đó trời đất ơi không có tới cái bữa tiệc đó là một sự sai lầm biết bao nhiêu là trò vui với lại hoàng mà không đi phi phi còn gì niềm vui nữa trời đất ơi không có hoàng thì có mấy bạn khác trong lớp nữa nhưng mà không có ai hợp với phi phi bằng hoàng hết á thôi mà phi phi đi không có được ba má không cho không cho phải không giờ phi phi vô phi, phi xin một cái là ba má cho đi liền cái gì vậy bây giờ làm sao bây giờ có đi không nè phi phi đếm tới 3 tiếng mà hoàng không đi là phi phi nhào vô ôm hoàng ở nhà một đi không tôi nói ba má không đi cho không, không được ba đi mà. không không được tôi ôm nè trời phi phi nè ôm mấy người nhà tại mấy người ép nha ừ, sói ca sói ca cái gì vậy sói ca nhìn nè cô bánh bèo đang dở trò gì nhưng mà có vẻ nó đang đắc ý với những tấm hình đó lắm nè ám quá vậy hợp đồng nô lệ đó ký vô mơ đi tôi không bao giờ ký vô cái hợp đồng này và cũng không bao giờ làm nô lệ của cô nè cầm đi mà mơ đồ bánh bèo Vậy thì chỉ cần ấn một nút nhẹ thôi là tấm hình đó sẽ hiện lên trên Facebook của tất cả mọi người Trong đó có ba mẹ của anh Ba mẹ của anh sẽ biết người tình của anh là ai Cả thế giới này sẽ biết người tình của anh là ai Nói chung là tôi cũng tốt bụng Tôi cho anh suy nghĩ từ giờ cho tới ngày mai Nhưng giờ này ngày mai Anh phải ký vô cái hợp đồng nô lệ này Phải là nô lệ của tôi một cách tự nguyện Mơ đi, viễn vông, bánh bèo Không biết ai bánh bèo hơn ai nữa Nhà tôi nha Ê! hổ Ngày mai rồi cũng phải ký thôi Ba mà thấy cái tấm hình đó Gọi lên án Mọi người chạy trốn đi Nè Nè con lùa kia dạ. Giờ mới chịu ra hả? Ra đây xóa <laughs> xóa liền cái tấm hình đó cho tôi Sao? Biết xá. sợ rồi chứ gì Ê, Ngày hôm qua hôm qua ai mạnh mẽ lắm hùng hồn lắm ê tôi giận vậy nè ờ. xóa liền tấm hình đó coi giờ sao dạ. bây giờ sao thấy hèn quá vợ bắt người ta xóa là sao vậy hả nè không thích chơi vậy nha hèn con gái đi chụp lén con trai hả hèn hả xóa đi xóa không anh đạt tôi đó hả trả cho tôi coi hôm nay anh hung dữ như vậy anh đạt xóa nghe lên đi nè nạt tôi Tôi bóp Facebook Nè Nè Cô làm gì vậy? Ai cho anh giật điện thoại của tôi vậy hả? Thì xóa nó đi Anh có tin không là tôi tạo 10 cái tài khoản Facebook ảo Xong rồi tôi sẽ post đầy lên cho tất cả mọi người biết được Bỏ đất Bỏ đất dạ. Thôi được rồi Giờ muốn gì? Tôi chiều Xóa đi giùm tôi cái Anh nói sao vậy? Anh nói sao mà anh có quyền là anh muốn cái gì là dạ. hả tôi chiều theo anh vậy? Không có đâu ha nè. Vấn đề ở đây là tôi là người muốn cái gì á ở đây tôi đã soạn sẵn một tờ giấy Nho nhỏ bé bé xinh xinh Có những hàng chữ vô cùng dễ thương Đây là hợp đồng nô lệ mà tôi dành cho anh Anh có thể đọc kỹ và ký tên ở dưới đó Ở dưới đây ghi sẵn rồi Người ký Não cái vàng Là anh đó Ê nè Cái gì Tôi xé nó rồi Anh tên hả Trời ơi anh muốn xé hả? Anh cứ xé đi Ở trong nhà tôi còn nguyên một lóc kìa Tôi dán đầy nhà anh cho ba má Anh thấy cho nguyên một dòng họ anh thấy Là anh là ba ba ba ba Đừng nhét cho họng tôi vậy nha Bây giờ anh có ký hay là không? Ký xóa Lượm lên đi Con ngồi gì không biết tôn trọng cái hợp đồng của người ta gì hết trơn á có biết là hả nguyên một đêm qua tôi ngồi tôi suy nghĩ ra cái hợp đồng này không hả cái gì vậy ký rồi đó sợ sợ đừng có hung dữ nha tôi còn cái usb chép đầy hình của anh trong đó nha ờ, ờ. để tôi coi coi đây là hợp đồng nô lệ kể từ bây giờ anh là nô lệ của tôi Trời ơi